à, bài giảng hôm nay à, là bài giảng đầu tiên với bà con bên Úc Châu cho nên à, chúng tôi đặc biệt cân nhắc một cái đề tài mà nó mang cái nội dung là ừ, khai hội khai hội nghĩa là bắt đầu bắt đầu một cái lớp học à, cho cả cái người biết rồi mà lẫn cái người sơ cơ đặc biệt là người sơ cơ tuy nhiên à, nói là cho người sơ cơ nhưng mà nó cái nội dung này thì ờ, nó cần thiết cho tất cả mọi người bữa nay à, tôi sẽ đặc biệt à, nói về một ờ, cái từ ngữ trong Phật pháp mà thường thì bà con người Việt Nam mình kể cả những người không có biết ờ, đạo Phật cũng có nghe à, tôi trong bài giảng là đặc biệt tôi sẽ nói nói về mỗi một chữ đó thôi à, đó là chữ mạt pháp ừ. nguyên cái bài giảng hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái chữ mạt pháp làm sao cái chuyện đầu tiên đó mình phải nói rõ với nhau đó là đức phật á, nói riêng và chư phật ba đời mười phương nói chung không phải là những người gọi là sáng chế yeah, dạ, sáng chế ra cái giáo giáo lý không phải mà các ngài chỉ là người phát hiện nhớ nha cái này các ngài chỉ là người phát hiện thôi chứ không phải là các ngài người tạo ra cái giáo lý đó phải các ngài là người ngài là các ngài là những người phát hiện chư Phật là những người phát hiện phát hiện ra những cái sự thật muôn đời của chúng sinh của vũ trụ và khi mà giác ngộ á, thì các ngài đem cái sự thật mà mình thấy được đem dạy cho chúng sanh à, đó là chuyện thứ nhất và chuyện thứ hai nữa cái chuyện mạt pháp ở đây không phải là cái pháp nó bị mất mà là nó không được người ta biết tới nữa thì gọi là mạt pháp thí dụ như hôm nay ờ, căn cứ vào những cái kết quả khảo cổ ta biết rằng ờ, trong cái quá khứ ờ, của lịch sử nhân loại đó là không chỉ tồn tại một cái nền văn minh duy nhất bây giờ mà chúng ta thấy mà trước đây nó đã từng tồn tại những cái nền, nền văn minh cũng không hề kém cạnh đâu nhưng mà do cái vật đổi sao dời biển dâu Thương Hải hóa vi tan điền biển xanh biến thành ruộng dâu à, ruộng dâu biến thành biển xanh cho nên chúng ta mất dần những cái dấu vết à, chứ còn những dấu vết ở trong lòng đất và trong đáy biển thì nó vẫn còn ở đó những cái nguyên tắc khoa học à, về toán về lý về hóa thì muôn đời nó như vậy nhưng mà có một cái giai đoạn lịch sử một cái đoạn thời gian nào đó nha, thì cái nền văn minh đó nó bị vì một lý do nào đó nó bị xóa sổ rồi chúng chúng sanh nhân loại lại chìm trong cái bóng đêm mông muội à, rồi một thời gian một cái nền văn minh khác nó được tái hiện cũng y chang như vậy à, rồi nó cũng tồn tại được một lúc nào đó rồi nó tự nó mất và những nguyên lý về khoa học thì muôn thở nó vẫn là vậy ba với ba muôn đời là sáu những cái thành tố hóa chất chemical cái này nó tác nó kết hợp với kia nó sẽ tạo tạo ra một cái tác dụng nó tạo ra một cái hiệu ứng như thế nào thì muôn thở nó là như vậy à, chứ nó không có khác H2O muôn đời là H2O nhớ nha nhưng có một điều có một lúc nhân loại không biết tới cái công thức đó cho nên mình tạm gọi là cái thời kỳ gọi là vắng bóng khoa học nhưng mà những nguyên tắc thì muôn thở nó vẫn còn đó thì cái chữ mạt pháp ở đây nó có nghĩa là có một lúc mà lời Phật không còn được người ta biết đến nữa chứng minh là kinh Phật bây giờ mình thấy ở trong tâm tạng kinh điển thì à, nó có những cái bộ phận giáo lý mà bây giờ không được à, bao nhiêu người à, cảm thấy hứng thú để mà nghiên cứu chỉ có một vài cái vấn đề ở trong giáo pháp được người ta đặc biệt lưu tâm ví dụ như tin Phật lại Phật để cầu phúc và kính lễ tam bảo để mà có được công đức rồi ráng làm được vài ba thứ phước báo vặt vảnh nào đó để mà cầu được giải thoát kiếp sau đó đó là cái một mảnh vụn của giáo lý mà bây giờ nó rất là phổ biến ừ. chứ còn cái chuyện mà lát nữa tôi sẽ nói đó cái chuyện mà tu hành giải thoát thì bây giờ nó nó, nó nhạt nhòa nó nó, nó, nó, nó, nó phai lạc lắm rồi nha và rất là nhiều lần tôi có đưa ra một cái nhận xét mà làm buồn lòng không ít người đó là trong 100 người Phật tử Việt Nam kể cả Thái Lan kể cả Tích Lan Tích Lan Thái Lan và Việt Nam Lào ờ, Campuchia trừ ra miếng Điện thôi à, trừ ra miếng Điện chứ còn mà, mà Campuchia rồi Thái Lào Việt Nam Tích Lan thì trong 100 người Phật tử như vậy nó chỉ chưa chắc được một người Phật tử đúng nghĩa có nghĩa là sao là biết chán sợ cái sự hiện hữu biết chán sợ cái sự luân hồi dốc tâm ra sức tu tập để mà không có còn luân hồi sanh tử nữa à, thì cái cái cái trường hợp đó được gọi là phật tử đúng nghĩa còn tuyệt đại đa số đó là mình chỉ gọi là ờ, hành thiện lánh ác với mục đích là trốn khổ tìm vui có nghĩa là mình không muốn nghèo nữa mình không muốn xấu mình không muốn bệnh hoạn mình không muốn tai họa thì mình ráng mình tu mình bòn công đức để kiếp sau sinh ra nó khá hơn và cái khái niệm giải thoát trong lòng của đa số người Phật tử đó rất là mơ hồ thí dụ như bên bên chúa đó người ta có cái cái, cái thiên đường rồi bên uh, Phật giáo Bắc truyền thì có cái tây phương cực lạc thì mình còn nghe mô tả ít nhiều còn riêng cái cái khái niệm về niết bàn của Phật giáo Nam truyền đó, thì người Phật tử Nam tông theo tôi nhận xét 100 người chưa chắc được một người hiểu đại khái cái, cái, cái, cái, cái cứu cánh niết bàn là sao Ờ. dĩ nhiên cái trạng thái niết bàn chỉ có thánh nhân mới hiểu nhưng ờ, hiểu đại khái theo cái thế trí ờ, của phạm phu đó thì mình đã không mấy người hiểu rồi tại sao mà phải chấm dứt sanh tử đa phần phật tử mình là mong mỏi tu hành rồi nó sẽ sanh về một cái cõi nào đó tiếp tục hiện hữu tồn tại trong một cái điều kiện tốt hơn vui vẻ hơn sạch đẹp lâu bền hơn ừ, tức là mình tu gì tu mình miệng thì nói vô thường vô ngã chứ thật ra mình cũng luôn luôn là chìm ở trong bốn cái, cái cái điên đảo vọng tưởng đó đó là thường lạc ngã tịnh nhớ nha à, cái bên nam truyền nhấn mạnh cái nó thường lạc ngã tịnh gọi là điên đảo vọng tưởng thì hôm nay trong cái bài giảng đầu tiên này à, là để à, là khai hội thì chúng tôi chọn cái đề tài gọi là mạt pháp thì cái mạt pháp ở đây á, nói theo Trung kinh á, nó gồm có bốn cái vấn đề à, gọi là mặt pháp mà muốn nói tới mặt pháp thì mình phải nói tới chánh pháp trước à, bởi vì theo trong kinh mô tả đó thì cái giai đoạn mà tồn tại à, của giáo pháp một đức phật đã trải qua ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn sắp hầm mát tức là giai đoạn chánh pháp có nghĩa là lúc phật và chư thánh đệ tử còn à, còn đại thế còn hiện diện ở đời à, thì cái số người mà hiểu đạo học đạo hành đạo và chứng đạo đó rất là nhiều à, rất là dễ dàng thời đó rất dễ dàng tìm thấy một vị xuất gia à, rất dễ dàng tìm thấy một vị xuất gia mà bên trong thì định tuệ mà bên ngoài thì bác y thời đó rất dễ dàng tìm thấy à, những người mà đã đi xuất gia rồi thì không màng danh lợi không màng cái sự kính bái cúng dường của phật tử mà chỉ dốc lòng thậm chí bán mạng để mà hành đạo trong núi cao rừng thẳm thời đó rất là dễ tìm thấy những cái vị như vậy còn thời nay đó thì đa phần mình đi xuất gia đó là mình phải sống trong tiện nghi đó là một trường hợp thứ hai nữa đó là vị nào mà hơi có một chút ờ, cái biệt hạnh ví dụ như không nhận tiền hay là đi sống bằng hạnh khất thực không mang dép cái hạnh ở rừng này đó là ừ, cho tôi sám hối trước khi tôi nói là chuyện này tức là đa phần mình thích sống tiện nghi mà hãy lọt ra được cái vị nào mà sống mà có vẻ hơi kiên khem khổ hạnh đó, thì vị đó cũng thầm mong người khác biết là mình là, là, là, là khổ hạnh cái đó vẫn chưa được vậy trong kinh nói rất rõ có ba hạng cái hạng thứ nhất chìm đắm ở trong tiện nghi sung sướng cái hạng này là tệ nhất cái hạng thứ hai là thiểu dục tri túc nhưng mà còn mong người ta biết mình hiểu dục tri túc cái hạng này là chỉ khá hạng một thôi cái hạng thứ ba là khá nhất tức là chân thành thiết tha hiểu dục tri túc và không hề có, có lòng mong mỏi người khác biết mình là hiểu dục tri túc dầu qua biểu hiện hay ngôn từ cũng không hề có cái lòng mong mỏi người khác biết à, cứ gọi là chuối mũi cắm đầu mà mà đi con đường của mình chứ không có màng đến cái nhận xét của người khác thì đó là ba hạt này thì cái cái giai đoạn chánh pháp là cái giai đoạn mà người là là cái hạng thứ ba này rất là nhiều có nghĩa là chân tâm chân thành tu hành mà không mong người khác biết đó là giai đoạn chánh pháp đó. đó là cái giai đoạn mà người ta bỏ thời gian ra để học hỏi tam tạng giáo pháp một cách rất là dễ dàng học dễ dàng hiểu dễ dàng hành trì dễ dàng và chứng ngộ dễ dàng thì đó gọi là giai đoạn chánh pháp đấy và trong chánh kinh đức phật chánh kinh nghĩa là chánh tạng đó đức phật xác nhận rằng trong cái giáo pháp của ngài cái giai đoạn chánh pháp chỉ có 500 năm thôi đấy chỉ có 500 năm thôi thì bà con nào trong trong cái room này mà có cái lòng nghi ngờ không biết ông nói ông dựa kinh nào thì tôi cho địa chỉ rồi tự tìm với tôi mệt quá rồi nha đó là tăng chi bộ kinh mà cái phẩm Gotami cái phần 8 pháp cái cái bài kinh mà nói về bài Gautami và tám cái trọng pháp là tám cái điều kiện tối thiểu để một cái người nữ được đắp áo tỳ kheo ni mà thời Đức Phật chứ còn thời này thì tôi không ý kiến nha theo trong kinh điển thì tỳ kheo ni đã gọi là kết thúc chính thức à, vào thế kỷ thứ tư Phật lịch có nghĩa là Phật Niết Bàn được 400 năm đó là coi như tỳ kheo ni gọi là đóng sổ còn sau đó mình ráng mình tiếc núi mình nắm níu thêm thì đó là chuyện của sau này chứ còn cái gọi là ni chúng mà chính thức mà được Đức Phật ban hành cho phép quy định ấn định đó thì đã kết thúc chính thức uh, officially là 400 năm sau khi ngày niết bàn kết thúc nha cái vị ni trưởng uh, thánh nhân sau cùng đó là bà Sankhamita con gái của vua dục thì chính bà cũng thấy rằng là sau khi bà tịch rồi thì ni chúng lụi tàn dần dần và bà và chư thánh tăng đều thấy rằng hãy để nó lụi tàn tự nhiên không có cái gọi là ra sức duy trì níu kéo nữa vì, vì trong kinh dạy rằng đó là trong cũng trong đó cũng ở trong cái cái đề cái địa chỉ tôi mới cho nói rằng chính cái hình cái cái chuyện mà người cư sĩ nữ nữ nữ tính nữ mà khóa cái áo thì kheo đó, đó làm giảm thọ giáo pháp lẽ ra cái thời kỳ chánh pháp sẽ kéo dài tới một ngàn năm nhưng mà vì cái sự có mặt của các vị bên ni chúng mà nó là giảm một phục nữa như vậy thì thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ mà học dễ hiểu dễ hành dễ và đắc dễ thì gọi là giai đoạn chánh pháp ừ. rồi sẵn ở đây cái cô trung trung thế nào cũng có người thắc mắc là Đức Phật biết rõ sự có mặt của các vị vị kheo ni sẽ làm giảm thọ giáo pháp thì tại sao mà ngài lại Ờ, cho phép tỳ kheo ni ờ, được thành lập ni ni đoàn ni chúng tại sao trước mắt thì ngài an an ngài đã vào ngày ngày ngày sinh đức phật ba lần vì một cái duyên sự rất là đơn giản là ngài nhìn thấy bà Gautami là dì ruột của đức phật ờ, đầu trần chân đất từ một bà đệ nhất phu nhân mà bỏ ngôi bỏ hết mọi thứ bỏ cái ngôi vị hoàng hậu đầu trần chân đất cạo đầu mặc áo nâu sòng ừ. đi chân không mà vượt ngàn dặm đến ừ, để mà, mà xin xuất gia ừ. mấy cái bằng chân sưng phù tươm máu thì ngày vào ngày xin đức phật đức phật ngày từ chối ba lần thì ngày nay ngày mới hỏi bạch thế tôn người nữ có khả năng đắc đạo hay không thì đức phật ngày dạy là có người nữ có khả năng đắc đạo rồi cái ngày nay ngài bạch thế tôn mà dì ruột của ngài lời bày của Tami nó có cái công nó nuôi dưỡng ngài khi mà bà Maya băng hà ừ. thì đức thế tôn ngài nhận lời không phải là vì cái cái chuyện riêng tư trong gia đình là là dì ruột của mình mà cái đây là cái chuyện mà phật tử phải nhớ tất cả chư Phật ba đời mười phương đều gọi là có cái giáo hội tỳ kheo ni hết đó nhưng mà đó là trường hợp rất là bất đắc dĩ very very bất đắc dĩ là vì sao là vì khi mà chư Phật ra đời thì có vô số người nữ chứng quả A La Hán có vô số người nữ đạt A La Hán nha có vô số lúc mà ngài còn tại thế có vô số tức là đếm không xuể đó à, vô số người nữ đạt a la hán mà các vị a la hán đó, giàu là nam hay nữ đắc a la hán rồi mà nếu không có được xuất gia tiếp tục mặc áo cư sĩ thì tối đa là một tuần lễ vị đó phải từ trần vì a la hán không thể tiếp tục mang cái cái hình thức cư sĩ này quá một tuần lễ nha có chỗ nói một ngày có chỗ nói một tuần thì tôi tôi chọn cái một tuần cho nó chắc ăn có nghĩa là trong vòng một tuần lễ thì vị đó phải là sống ở đời xuất gia về tinh thần lẫn về tinh thần thì khỏi nói nhưng về hình thức phải là bị bị xuất giả còn không là bị nó phải nó viên tịch nếp bàn tức là nói thì mình giờ là phải từ trần qua đời quá cố quá giảng đó trong ừ, vòng một tuần và chính vì ừ, cái sự kiện này cho nên chư Phật ban hành ừ, thành ban hành cái luật là thành lập cái ni chúng để cho các vị đó, đó lấy giờ người ta đắc xong người ta tịch hết rồi à. thì chính vì các vị a la hán mà thánh thánh nữ đó thánh nữ la hán mà có cái giáo hội thì sao ni tôi đặc biệt đòn bài giảng này tôi không có muốn nói nhiều về cái chuyện này nhưng mà là đang nói về cái đề chánh pháp thì tôi phải nói luôn ừ. thì cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà người ta hiểu đạo học đạo hành đạo và chứng đạo rất là dễ dàng ừ, nhớ nha rất là dễ dàng còn thời này á, là cái cái lý tưởng mà đến với đạo nó không có thì bốn cái kia nó không có lý tưởng đến với đạo là gì là thật sự thấy cái thân này nó là gánh nặng thấy cái chuyện ăn uống tắm rửa tiểu tiện đi đứng nằm ngồi giao tiếp là gánh nặng là phiền là mất công là tào lao là vô nghĩa là vô ích là vô bổ là vô dụng người ta thấy cái chuyện mà kéo dài cái hiện hữu này nó không có không có ý nghĩa gì hết nha cái người đó đó cái người mà có cái cảm nhận có cái nhận thức như vậy đó khi mà họ học đến với đạo đó họ mới thiết tha học đạo tìm hiểu hành trì nếu đủ duyên thì mới là chứng đạo cái đó mới gọi là là, là thời kỳ chánh pháp cái loại người này nó nhiều còn cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn là còn cái như đa phần mình bây giờ là tôi đã nói không biết bao nhiêu lần nếu bây giờ mà các vị là, là mỗi ngày mà có được thu nhập một triệu đô la thì mỗi ngày hoặc là mỗi tháng các vị có được một triệu và sức khỏe các các vị là hoàn hảo không thì liệu các vị có còn thiết tha tìm đến với đến đạo nữa hay không hoặc là nếu bây giờ có một phép lạ nào đó mà các vị sống được một ngàn tuổi hai ngàn tuổi một triệu tuổi thì các vị có thiết tha đến Phật pháp hay không đa phần chúng ta bây giờ đến với đạo là do có cái chuyện buồn gì đó chuyện buồn về gia đình chuyện buồn về sức khỏe chuyện buồn về tình cảm chuyện buồn về về vật chất tài sản của vấn đề lắp lắp lắp lắp nói chung chúng ta phải bị một cái chuyện gì đó chúng ta mới tìm đến đạo chứ trong đáy lòng sâu thẳm của chúng ta chúng ta không có phải là cái người chán sợ cái sanh tử đâu quý vị nha tôi nói không biết bao nhiêu lần nếu bây giờ bà con mình đó mà có được một cái phép lạ mà có thể sống triệu tuổi không rồi có khả năng đi mây về gió ha sống bên cạnh người mình thương ở được chỗ mình thích muốn bay đi đâu đó bay hào quang chói lòa à, ăn mặc ở hoàn hảo trong điều kiện tốt nhất thì thử hỏi lúc đó bà con có nghĩ đến cái chuyện mà xâm già đau chết rồi nghĩ đến chuyện mà giữ giới rồi thiền định rồi còn khuya chị nó không có nha chẳng qua là mình mình khổ quá thì mình muốn trốn nhất thời giống như con con cù lần mà nó bị người ta rung cây thì nó lấy ta nó che mặt con con đà điểu mình nó bị rượt thì nó nó, nó vùi đầu vào trong cát rồi mình thì mình khổ quá mình chạy vô chùa à, mình nghe kinh ờ, cầu công đức rồi nguyện kiếp sau khá hơn vậy thôi chứ còn ừ, mà thật lòng mình chán sợ sanh tử chán sợ sự hiện hữu thì trăm người chưa được một nha ừ. người mà tu đúng đó, là mỗi lần mà ăn ấy, múc miếng ăn mà đưa vô trong miệng là ta thấy đó là cái phiền vì cái cục nợ này là nó mới có cái nhu cầu ăn uống mà khi nó đói thì ăn nó mới ngon không cái vị nghĩ kỹ đi vì có cái thân này mình mới có nhu cầu ăn uống mà vì có nhu cầu ăn uống cho nên nó mới có biết cái ngon cái dở không cay mặn chua đắng ngọt bùi từ đó mới đi kiếm cái mình thích à, chứ nếu mà mình là tu đúng hiểu đúng thì mình thấy cái sự có mặt của cái thân này nó đã là khổ mỗi lần ăn là mỗi lần mà là mình mở thùng rác mình liền rồi rác trong đó là đậy nắp lại khép môi tức là đậy nắp nha yeah. mình nhai nhai mình khép môi lại nó là chính là mình đang đậy nắp còn mình đút vô nghĩa là mình đang đổ rác rồi mình nhai nhai là mình đang nghiền rác rồi rồi mình ngậm miệng lại là mình đang đậy nắp thùng rác nguyên thủy đó là như vậy không? thì bà con có thể nghĩ là tôi nói quá lời nhưng đó là sự thật nha còn bà con không tin thì bà con lấy thức ăn mà con nhai nhai nhai mà con nhỏ nhổ vô nhả cái bịch đó rồi uống nước rồi ăn tráng miệng rồi cũng nhổ vô cái bịch đeo cái bịch trước ngực rồi mà con mới thấy nó là cái gánh nặng nhưng mà tại vì mình nuốt vô trong nó khuất mình mới thấy chứ thật ra mỗi lần ăn là mỗi lần là mình đang băng bó cái vết thương mỗi lần mình đổ rác mỗi lần mình ăn là mỗi lần mình phải ráng mình thêm cái sinh tố để mình nuôi cái cái của nợ mấy chục ký này ừ, phải thấy như vậy đó thì cái người đó mới là học đạo hành đạo đúng mức còn đa phần mình là toàn là trốt khổ tìm vui cho nên tôi nói không biết là bao nhiêu lần chúng sanh trong đời này nó có nhiều hạn hạn thứ nhất không biết Phật pháp thì chỉ biết gọi là chạy theo cái thích và trốn cái mình ghét bất phân thiện ác đó là loại một loại này nó giàu mang thân người nhưng không có khác xúc vật có nghĩa là chỉ biết chạy theo cái mình thích và trốn cái mình ghét thôi không phân thiện ác cái hạng thứ hai khá hơn một chút là vẫn tiếp tục trốn khổ tìm vui à, nhưng mà biết phân biệt thiện ác cái hạng thứ ba đó họ thấy rằng thiện ác buồn vui đều là đáng đáng sợ đáng chán bởi vì đó là sự quẩn quanh à, tu do đã mà nếu không có niết bàn thì vẫn về trời về trời sống hết tuổi thọ để lọt xuống làm trùng làm dế làm dồi làm bọ địa ngục ngạ quỷ rồi lâu lâu nó đủ duyên nó trội lên làm trời làm người từ đâu chừng dài kiếp gì đó là nó lọt xuống trở lại mà cái cơ hội mà mà trồi lên nó, nó cực hiếm trong kinh nói cái con con rùa mù mà mà thí dụ như trăm năm mà nó trội đầu lên một lần mà trong một cái lần nào đó mà nó chọt cái đầu nó vô trong cái lỗ ván lỗ, lỗ ván trôi biển Đức Phật nói đó là một cái random mà cực kỳ hiếm một cái sự ngẫu nhiên mà khó bao giờ xảy ra mà ngài nói là cái chuyện mà con rùa mù mà nó chung cái đầu vô lỗ giác nó còn dễ hơn là một cái người một cái chúng sanh đã bị đọa mà lại trồi lên được làm người ừ. khó lắm Nên. cho nên nó là cái hạng chúng sanh thứ nhất là chỉ biết trốn khổ tìm vui cái hạng thứ hai là biết hành thiện lãnh ác nhưng cũng tiếp tục để trốn khổ tìm vui chỉ có cái hạng thứ ba đó là thấy thiện ác buồn vui đều là đáng sợ như nhau hết đều là đáng sợ hết ừ à, cái, cái cái cái cái cái thiện thì nó đem lại cái hạnh phúc còn cái ác đem lại đau khổ nhưng mà thật ra cái khổ nó cái cái cái cái vui nó nó làm hai mặt của một đồng tiền không? vui là gì vui có nghĩa là mình có được cái mình thích mà khi mình có được cái mình thích thì dứt khoát là mình phải có cái mình ghét khi mà tôi thích nóng thích ấm thì tôi ghét lạnh khi tôi thích mát thì tôi ghét nực khi mà tôi thích em ấm thì tôi ghét cái gì nó thô ráp sần sùi đúng không khi mà tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi thích một cái vật gì đó là có nghĩa là tôi phải có một cái ghét ngược lại đó khi tôi muốn gần một người thì có nghĩa là tôi sợ cái sự chia cắt người đó đó mà khi tôi ghét một cái người thì tôi cũng lại thích cái sự xa cách người đó cho nên cái thích và cái ghét cái khổ và cái vui nó là một cặp không có rời nhau được thấy được điểm này cho nên những bậc mà hữu trí những bậc mà gọi là có huệ căn là người ta vẫn hành thiện lánh ác nhưng mục đích không phải để trốn khổ tìm vui nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa đó thì cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ mà cái người hiểu được cái mấy cái điều nãy giờ tôi nói nó nhiều lắm nó nhiều lắm à. còn cái thời này của mình á, thì không có những cái số người nó rất là hiếm à, à, đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nữa nó là ra trong kinh là khi mà giải thích về cái chữ chánh pháp thì mà pháp được mình có nói rõ thế này đó là cái tiêu chuẩn của chánh pháp nó gồm có bốn điều cái điều thứ nhất là chúng sanh là có được cái khả năng gọi là paralokabhayapasavi có nghĩa là biết ưu tư biết băn khoăn khi nghĩ về cái đời sau kiếp khác biết nghĩ về đời sự kiện khác là sao có nghĩa là mình mình biết suy tư biết băn khoăn biết thao thức biết trăn trở là bây giờ mình cứ đi làm để mình sống rồi sống để đi làm rồi đi làm để sống rồi sống để đi làm như vậy nó kéo dài cho đến năm sáu mươi mấy tuổi đến tuổi hưu mình về hưu con cái nó mỗi đứa một phương rồi mình về mình sống ở trong căn nhà được bao lâu đến lúc mà nó hết hết sức rồi đó là vô nhà già rồi nó kết thúc trong nhà già hoặc là nó kết thúc trong bệnh viện mà hết thế hệ hệ này tới thế hệ khác như vậy hay sao đó là sự vô nghĩa của đời sống thứ hai là mình thấy rằng là mình mà tắt thở rồi mình đi về đâu thầy bà tăng ni hứa hẹn đủ điều cầu an cầu siêu nhưng mà thật ra mà tắt thở rồi chính tăng ni họ còn chưa biết họ đi về đâu thì nói chi là mình ờ, một hai thời kinh e a mà đọc cái tiếng mà mình nghe mình cũng hiểu nữa đọc tiếng việt là mình nghe nó không hiểu rồi đừng nói đọc tiếng Pali mình cứ ờ, tin như ba cái đó trong khi nó cái giáo pháp là để hành trì chứ không phải để ờ, a đọc cho b nghe một tí đọc cho đèo nghe không phải mà giáo pháp là nhận thức và hành trì mà đằng này mình lại đi tin mấy cái mấy cái buổi tụng kinh EA đó mà mình không có màng cái nghĩa lý tôi nhấn mạnh kinh Bali là Phật ngôn nhưng mà nếu mà mình chỉ có chú ý đến cái cầu an cầu siêu thì nên cẩn thận coi chừng mình tu sai nha nghe cả cái chuyện niệm phật cũng vậy niệm phật á, theo trong kinh điển nam truyền đó nó khác bắt truyền bắt truyền là mình cứ réo cái tên cái người mình niệm thôi ví dụ như nam mô tây phương cực lạc tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô linh cảm cứu khổ của nạn bảo nam bồ tát nam mô u minh giáo chủ địa tạng dương bồ tát nam mô đông phương dược sư lưu liên quan phật đó là mình bắt truyền đọc mà chẳng mang ý nghĩa gì hết nhưng bên bên nam truyền mình nam thì trong thanh tịnh đạo nó rất rõ là niệm phật á, là niệm là thế tôn là bậc a la hán chánh đẳng giác thì a la hán nghĩa là gì chánh đẳng giác nghĩa là gì vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu nghĩa là gì đó. rồi thiên nhân sư nghĩa là gì mình niệm cái gì mình phải hiểu cái đó chứ còn phải mình mình chỉ réo réo cái hồng danh nó giống như mình mình niệm nam mô nguyễn văn tý nam mô lê văn tèo thì không có đúng mà mình phải hiểu từng hồng danh là cái gì còn không là thì, thì, thì nếu mà mình niệm mà mình không có hiểu cái cái cái cái cái, cái, cái hồng danh mình niệm là giống như mình niệm lê văn tý lê văn tèo nam mô giêsu nam mô a nam mô mohammed vậy thôi này cho nên nó là cái cái cái ngày nay đó là cái con đường mình đến với Phật pháp mình phải xét lại nha à, phải xác lại thì cái cái, cái cái tiêu chuẩn đầu tiên của, của chánh pháp là gì à, đó là biết ưu tư biết băn khoăn đời sau kiếp khác thứ nhất là ưu tư về cái, cái chuyện trước mắt là mình thấy những cái khổ lạc buồn vui thích ghét trước mắt mình nó rất là giả tạo nó rất là giả tạo nó có đó rồi nó mất đó có ai trong đời này trốn được cái mình ghét có ai trong đời này có được cái mình thích giả định là có đi thì được bao nhiêu phần trăm chúng ta ghét bao nhiêu thứ mà chúng ta tránh được bao nhiêu trong số những thứ mình ghét chúng ta có bao nhiêu cái mình thích và mình có được bao nhiêu phần trăm cái mình thích Đấy. gọi là trốn khổ tìm vui đó ngay trong cái trốn khổ mình trốn được bao nhiêu và tìm vui mình tìm được bao nhiêu nghĩ đó là chuyện trước mắt chuyện thứ hai nó chết rồi đó. mù mịt hơi thở mà nó hước một phát nó đi luôn rồi đó là mình đi về đâu giả sử trong room này có những người không tin chuyện tái sanh thì, thì ít nhất quý vị cũng phải biết bận tâm là giả sử như nó có thiệt thì mình sẽ đi về đâu trong cái trời đất bao la này cái căn nhà mà quý vị đang ở là trị giá 8 triệu nó mà nó bị stroke nó hết áp tắc một phát rồi trong vòng 3 phút là ngôi nhà đó sang sang tên chủ khác không? mà nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ một miếng đất trong một ngàn ngàn năm là biết bao nhiêu chủ không thì nghĩ tới chỗ đó, đó suy tư đến cái mong manh của kiếp hiện tại suy tư đến cái mịt mờ mơ hồ ừ, tâm tối của mình sau cái kiếp tái sinh cái của sau khi mình tắt thở thì gọi là paralokapayadasavi ừ. cái cái cái ngày cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà cái số người này nó nhiều cái số người mà biết quan tâm đến đời sau kiếp khác nó nhiều còn cái thời mạt pháp là cái thời kỳ mà người ta chỉ biết lo chuyện trước mắt tức là đi chùa cầu phước xong rồi về nhà tiếp tục sống xa đọa à, hưởng thụ thỏa thê này hưởng thụ thỏa thê rồi cứ lâu lâu đụng chuyện buồn hoặc là trong nhà có chuyện mà à, tan chế gì đó thì chạy vô chùa rước thầy bà về lóc cốc lan can bữa hai bữa chuyện buồn nó qua đi qua cái thách thứ bảy rồi là tự nhiên ừ, sỏi luyện ao bèo đâu lại vào đấy nha ừ. trong khi cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà rất nhiều tăng ni phật tử ừ, khi đến với đạo là canh cánh một niềm ừ, cầu giải thoát này và canh cánh một niềm thao thức trăn trở về cái đời sau kiếp khác đó là ý nghĩa một của cái gọi là chánh pháp không có được cái này thì được gọi là mạt pháp đó là hôm nay mình <coughs> hôm nay mình chỉ liếc qua cái đó là mình thấy là mạt là mạt chỗ đó đó chùa miễu thì nó mọc như nấm nhưng mà cái số người mà biết cái, cái gọi là băn khoăn băn khoăn về sự hiện hữu trước mắt băn khoăn về cái đời sau kiếp khác cực hiếm cực hiếm phải nói như vậy Đấy. cái thứ hai đó cái chánh pháp đó là thứ nhất là cái gọi là paralokapayasavi biết băn khoăn đời sau kiếp khác cái thứ hai nữa đó là bận tâm về cái nhận thức ừ, cái nhận thức cái học hiểu đó ừ, cái học hiểu đó gọi là kaparayati thường thì chỉ là pháp học nhưng mà ở đây tôi dịch là nhận thức có nghĩa là thứ nhất là mình phải cái cái cái, cái người học đạo chỉ đầu tiên là phải biết băn khoăn về cái nỗi đời cái phận đời của mình Đấy. rồi cái thứ hai là vẫn mà là quan tâm về vấn đề hệ nhận thức là sao đa phần bây giờ đó là vào chùa là đi toàn là bằng tình cảm thí dụ má tôi chết tôi buồn buồn là một thứ tình cảm tôi muốn hết tôi muốn hết buồn thì tôi chạy vào chùa tăng ni nào mà nói chuyện tôi nghe tôi thích tôi mến thì tôi mới nghe nữa còn tăng ni nào giàu nói đúng nói sai tôi không cần biết tôi chỉ biết nói mà tôi không dự là tôi không nghe nữa tôi chỉ đến với tăng ni nào tôi thích và tôi chỉ ghi nhớ cái gì tôi thích và đương nhiên là tôi chỉ làm theo cái gì tôi thích là như vậy là chưa được trong khi đó chúng ta biết có hai con đường tìm đến chân lý cái con đường một là đến với chân lý như thật có nghĩa là chân lý nó ra làm sao thì mình cứ như vậy mà mình thấy cái trường hợp thứ hai nó đến với chân lý theo ý mình muốn cái trường hợp một là đến với chân lý như nó là còn cái trường hợp thứ hai là đến với chân lý như mình muốn đó thì đa phần bây giờ là mình đến với giáo lý đến với Phật pháp như mình muốn chứ mình không có đến Phật pháp như Phật pháp là as it is không? mà nó toàn là là là như mình muốn có nghĩa là tăng ni nào nói vừa ý mình á, là mình theo mà cái điều đó quá nguy hiểm các vị tưởng tượng các vị ra chợ các vị chỉ mua toàn là mấy thứ mới bị tách không à. về giọng người trong mồm mình mình ăn vô vô miệng mình đi ra nhà thuốc tây không có cần to bác sĩ không cần dược sĩ họ nói cái gì cứ ra mua toàn là thứ mình thích không cái bị nghĩ tôi có được không ra chợ mua thức ăn là mình phải mua cái gì mà mình nên ăn phải ăn đó, nên ăn phải ăn must and should nên ăn phải ăn Đấy. chứ không phải là mình ra chợ mình muốn muốn mình muốn mua gì mình mua à, tiền mình không ai cấm nhưng mà có chừng chắc yếu nha ừ. rồi trong nhà thuốc tây cũng vậy mình chỉ vô mình mua cái gì mà mình cần chứ không phải mình mua cái mình thích thì đến với Phật pháp cũng vậy mình đến với Phật pháp mình không phải đến để mà mình nghe cái mà mình muốn nghe không phải mình đến để mà mình tìm mình đến cái tăng ni là vì cái cảm tình của mình đó vì đó mà mình phải lắng nghe vì nó nói cái gì kể cả trường hợp đó cái người đó mình có thích nhưng mình coi họ nói cái gì và kể cả người đó là người mình rất là mến nhưng mà mình cũng phải lắng nghe coi họ nói cái gì đó. cho nên cái người phật tử cái cái tiêu chuẩn thứ hai đó là hài là cái, cái khả năng là nhận thức cái khả năng này rất là quan trọng nha thì cái bốn cái tiêu chuẩn của chánh pháp là ngược lại gọi là mạt pháp đấy thì là cái giám sát đầu tiên là cái người cái thời kỳ mà chúng sanh còn quan tâm đến cái gọi là đời này kiếp khác của bản thân cái thứ hai là quan tâm đến con đường nhận thức không phải là mình nghe được cái mình thích là đủ đâu mà mình phải nghe cái mình cần kìa quý vị à, cái gì cần cái gì gọi là cần cái gì mà mình có thể nương theo đó để mình hành trì cái gì mà mình nương ra đó để mình ngày mình một sáng cái trí ra cái đầu mình nó bớt tối cái gì mà mình nương ra đó mình có thể hành trì bớt khổ thì cái đó là là cái nên có nên học còn cái mà mình chỉ nghe điều đó mình chấp nhận điều đó chỉ vì mình thích mình thấy nó vĩ mình thì không được tôi nói thiệt nha có nhiều cái bài báo tôi liếc tôi thấy tôi ráng đọc cho tôi không có thích à, ví dụ như ở viên là nên nằm ở cái tư thế nằm như thế nào để ngủ cho nó tốt rồi những cái ờ, món ăn nào nên tránh họ kể những món ăn mà à, thông dụng mình á à, thường ăn đó họ kêu nên tránh rồi họ chỉ cách chế biến làm sao cho nên cho nó khoa học cho nó không có gây hại không có độc hại Thế cái bài đó nó ngán muốn chết đi nhưng mà không thể không đọc không thể không đọc phải đọc chứ còn mấy cái bài báo mà mình à, đọc mình thấy vui vui đấy. thiếu gì nha AI online thì biết mà thiếu gì cái mà cái, cái mấy cái website để mình đọc mình thích thiếu gì nhưng mà những cái bài báo mà mình cần đọc thì đa phần là những bài báo mình có thích những bài báo mà đụng chạm tới vấn đề mà sức khỏe rồi thuốc men rồi y tế đó tôi ghét lắm tôi nói thiệt tôi ghét lắm à, tôi ghét lắm tôi sợ lắm thậm chí tôi có ngay quen anh phật tử Ờ, ảnh cứ ngồi đâu anh cũng gật gù gật gù gật anh ờ, giống như anh ngủ thiếu ba kiếp vậy đó cái tôi thấy nhiều năm trời ba bốn năm ở gần anh tôi luôn tới thấy ảnh cứ dậy hoài nên anh đi khám bệnh coi anh có bị cái gì không như thấy anh tôi cứ ngồi chút xíu anh ngủ gục rồi làm sao cái anh nó cũng muốn lắm chứ nhưng mà sợ bác sĩ tôi sợ bác sĩ nói ra nó, nó rung lắm không khi nào mà đuối quá chịu nổi thì đi chứ còn ờ, giờ mình đang vui vẻ ok thì tự nhiên ra bác sĩ bố ra ma quá nhà ra rác ờ, ra bác sĩ là thế nào cũng lội chuyện này chuyện kia ờ, ảnh sợ sợ sự thật á ừ, ừ, sợ sự thật ừ. cho nên cái cái thứ hai người phật tử đó là hai cái vấn đề nhận thức nó quan trọng lắm ờ, nhận thức là quan trọng mình đến với Phật pháp chuyện đầu tiên là phải có nhận thức mình phải có được một cái sự nhận thức đúng thì từ đó nó dẫn đến hành trì đúng mà có hành trì đúng thì mới có hy vọng là chứng ngộ còn đằng này là ngay cái nhận thức của mình nó đã có vấn đề rồi thì ở đây tôi chỉ điểm sơ mình sẽ bàn sâu về những cái bài giảng khác nhận thức ở đây là dựa trên cái gì dựa trên là những cái tiêu chí sau đây Móc là thời nay không còn Phật không còn thánh tồn tại như ngày xưa không? thì chuyện đầu tiên là mình phải dựa vào kinh điển nhưng mà phải nhớ cẩn thận không phải cái cuốn nào mình để trước có cái hình phật mình đều gọi là kinh không phải cuốn nào mà cái tên tác giả soạn giả dịch giả là tăng ni là mình nghĩ đó là kinh thì cái đó cẩn thận cẩn thận một bản dịch có vấn đề cũng rất là nguy hiểm nói chi là một cái cuốn sách do người ta sáng tác người ta phỏng phỏng tác phỏng dịch không thì cái đó nó còn đáng ngại nữa không? cho nên là nhớ cẩn thận cái đầu tiên là phải kinh điển có nguồn cái nguồn đàng hoàng à, cái thứ hai nữa là thầy bạn mà mình trao đổi là ai à, không phải là không phải là người nổi tiếng là là luôn luôn đúng không phải người vô danh là cái người luôn luôn sai nhớ cái này nhớ cái câu tình chú này không phải người nổi tiếng là luôn luôn đúng mà không phải người vô danh là luôn luôn sai một cái đúng dầu không ai biết nó vẫn đúng một cái sai dầu triệu người chấp nhận nó vẫn sai nhớ nha nhớ nha nhớ cái điểm quan trọng này cho nên cái chuyện mà nhận thức của người phật tử rất là quan trọng trước hết anh có cái thao thức về đời này kiếp khác đó là mới mới mới step một thôi mới bước một nhưng mà bước hai là cái anh phải củng cố anh xác định cái nhận thức của anh về Phật pháp tại sao anh phải học đạo mình học cái gì tại sao phải học và học cái gì và tại sao phải học cái đó là nhớ cái đó ừ tại sao phải học đạo là bước một rồi bước hai là phải học cái gì mà thứ ba là tại sao học cái đó, đó phải có ba bước trong cái nhận thức đó phải có à, còn tôi nhắc lại nếu mà bước một đó, đó là mình không có được một cái thao thức ừ, về cái đời này kiếm khác của bản thân tới đâu hay tới đó cái đáng sợ nhất của phạm phu là tới đâu hay tới đó biết bao nhiêu người trong đời này họ không biết Phật pháp họ có chết đâu biết bao nhiêu người không học giáo lý họ có chết đâu biết bao nhiêu người là không có hành trì họ có chết đâu thì mình cũng nằm trong số đó thôi à, mà, mà đó là một cái một cái, cái tâm bệnh rất là nguy hiểm tức là mình sống theo theo cái đám đông đó đám đông nó kéo mình thì mình đi theo à, có sẵn ở đây cũng nói luôn đừng tin là đám đông luôn luôn đúng phải cẩn thận bằng chứng là trên thế giới này nó ai có học về biology chút xíu xíu đó, về sinh vật các vị thấy cái co cái động vật mà nhiều nhất trên thế giới này là có phải con người không tôi nói có nghe rõ không tức là các vị dò lại dùm tôi cái động vật mà nhiều nhất trên thế giới này có phải con người không dứt khoát là không con người mình có 7 tỷ mấy à, còn đếm được nha một tỷ là chính số không mà 7 tỷ mấy à, như vậy là còn đếm được trong khi nó có vô số cái loài vi sinh mà đếm được vi sinh là quá quá quá quá, quá cỡ rồi giờ tôi nói mấy lời kiến kiến rồi dầu rồi mũi rồi, rồi, rồi, rồi, rồi mối rồi, rồi nó biết là bao nhiêu cho nên khi mình chạy ra đám đông thì cuối cùng mình sẽ đi vào cảnh giới của cái loại nào nó đông nhất nhớ lấy lời nha mình tưởng chạy ra đám đông là đúng nhưng mà không chưa chắc chưa chắc chạy ra đám đông thì coi chừng mai mốt sẽ đi về cái cảnh giới của cái loại nào mà nó đông nhất các vị có có có thấy mà những cái bầy cá mà trong biển mà nó di chuyển mà vậy mới thấy khiếp có những bầy cá mà, mà nó di chuyển theo cái mô hình của một cái trái banh à, tức là nguyên một khối tròn nó di chuyển ở trong biển mà cái khối banh cái đường kính của nó là vậy là cả mấy chục mét cả trăm mét lúc nhúc ở trong đó nó di chuyển theo cái mô hình của một trái banh lăn khiếp lắm ừ. thì ở đó lúc nó còn là, là, là, là trong thở lưng hồi nó là nó cũng có khuynh hướng là đi theo đám đông cho nên bây giờ nó mới sanh ra nó làm kiến làm mối làm dồi làm rùi nó làm mấy cái con cá mà, mà đi theo bầy bầy bầy bầy như thế và tôi nói một câu rất là nặng như đó là sự thật chỉ có trâu mới quen ngõ chó mới quen đường chỉ con người nên tránh lối mòn cái gì mình cũng phải xét lại phải biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình dầu là về chính trị về văn hóa về tôn giáo nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng mình trót thương trót kính một người trót mến một người rồi lâu nay mình cứ đi theo mình chấp nhận con người đó đôi lúc cũng phải biết nhìn lại đôi lúc phải biết nhìn lại ngay cả kinh điển mà mình cũng phải biết nhìn lại coi cách hiểu của mình đúng chưa nói gì là một cá nhân nhớ cẩn thận cái đó cá nhân nên nhớ dầu đó là thiền sư pháp sư luận sư giảng sư một dịch giả một tác giả một soạn giả nổi tiếng bằng trời đi nữa thì lúc nào cái mà họ viết ra cái mà họ nói ra nó cũng mang cái dấu ấn cá nhân của họ trong đó tôi chỉ ví dụ cho các vị hiểu thí dụ như một cái người tiểu đường mà mình ở gần họ đó thì họ, khi họ nói về cái chuyện thuốc men ăn uống nếu mình để ý đó nó có phản phất cái mùi tiểu đường ở trong đó cái người mà bị cao máu đó mình nói gần họ mà cái cách họ ăn uống cái cách họ nói năng ờ, về ờ, thuốc men về thực phẩm nó nói giọng rồi nếu mình để ý mình nghe nó phản phất có cái mùi tăng xong ở trong đó họ bị cao máu mà ừ. cái dân mà tim mạch cũng vậy họ cái đời sống của họ cái ngôn ngữ cái tư duy của họ nó ít nhiều nó phản phất cái, cái bệnh của họ trong nó lạ lắm rồi thiền sư mà có những vị thiền sư mà họ thích đi kinh hành thì khi họ giải đạo họ họ sẽ họ giải thiện họ sẽ khuyến khích mình đi kinh hành có những thiền sư họ không có thích đi nhiều họ thích ngồi họ sẽ khuyến khích mình ngồi nhiều họ thậm chí có những vị họ khuyên mình ngồi ngày nên ngồi 8 tiếng 10 tiếng nữa mà những vị đó đa phần đó là những vị đó cái chân họ có vấn đề họ đi không có thoải mái này họ thích ngồi một là họ thích ngồi hai nó họ ghét đi thế là trong cái hướng dẫn của họ nó phản phất cái dấu ấn cá nhân trong đó mà mình thì mình cứ cắm đầu mình đi theo đôi khi nó ờ, ổng đem cái vấn đề cá nhân ổng ổng đem ổng ghép vô trong cái lời dạy ghép trong hướng dẫn mà nó xui một chỗ là cái vấn đề cá nhân của ông thiền sư nó không phải là vấn đề cá nhân của mình cho nên đến với một thiền sư đến với một pháp sư đến với một sư phụ thì mình chỉ nên gọi là gạn đục khơi trong nên chắc lọc cái gì nó thật sự cần thiết chứ mình không có cắm đầu mù quáng mê tín ngu muội mà thờ phụng một sư phụ mà bất chấp thì cái đó là cuồng tính nhớ nha cái, cái, cái chữ nhận thức này nó sâu là sâu chỗ đó, sẵn đây tôi nói luôn cho dầu sư phụ của các vị là ngài xá lợi phát đi nữa cho dầu sư phụ là ngài xá lợi phát đi nữa thì mình nên nhớ rằng là ngài cho mình nguyên một thúng gạo thì trong đó cái phần nào mình ăn cái phần nào mình không ăn thì trong thúng gạo nó có những cái cái cái cái sỏi và có những cái hạt mà nó bị hư thì mình bỏ khi mà ngài sắp bắt ngày giảng thì mình nghe ngài sắp bắt ngày không có nói sai đâu ngài đối ngày nhưng mà có những điều mà nó không hợp với cái tạng của mình thì mình bỏ ví dụ như ngày gặp mình trừ ra đức phật chánh đẳng giác là ngài nói không dư không thiếu chứ còn ngài sẽ lại phất có rất nhiều trường hợp ngài cũng chỉ đoán thôi đoán cái căn cơ của một người chứ khỏi lúc nào ngài sắp phát cũng đúng nên nhớ cái này nha ngài sắp lại phát là đệ nhất trí tuệ trong 10 muôn triệu vũ trụ là ngài sắp phát là nhân vật số 2 về trí tuệ sau đức phật sau đức phật lại nhân vật số 2 có nghĩa là một ngàn mặt trời một ngàn mặt trăng nó làm thành một tiểu thiên thế giới mà hai ngàn cái tiểu thiên nó làm một cái trung thiên mà ba ngàn cái trung thiên nó, nó làm một cái đại thiên thế giới mà trong 10 ngàn cái đại thiên thế giới như vậy là cái phạm vi hoạt pháp của một đức phật mà trong phạm vi đó đó là đức phật chánh đẳng giác là số 1 thì dĩ nhiên mà mốt ngày tên thì bị khác lên lên thì, thì mình tính khác nhưng mà ngay bên thời điểm này khi giáo pháp của ngài còn hoặc khi ngài còn đang trụ thế thì ngài là nhân dân số 1 và ngài sẽ lợi phát là, là nhân vật số 2 về trí tuệ vậy đó mà nói về căn cơ của chúng sanh đó thì đức phật là người thấy toàn bộ trọn vẹn chính xác 100 trăm còn ngài sẽ lại phát có nhiều trường hợp là ngài phải đoán có nhiều trường hợp ngài thấy không ra người này rõ ràng là đức trí tuệ nhiều mà hướng dẫn cả buổi mà sao cả ba tháng trời đắt cái người nào rõ ràng là tham nhiều tấm tham ái nhiều tánh người này tánh sân nhiều người rõ ràng người này là tánh hôn thị, người này tánh hoài nghi người thấy rõ hết nhưng mà rõ ràng nhưng mà tại sao nói hoài nó đắt mà ngài biết luôn là người này trong kiếp này là chắc chắn là đắc a la hán ngài biết luôn cả chuyện đó nữa biết ngài sẽ phát ngài dương sức biết chuyện đó ngài nhìn người đó ngài liếc qua ngài biết người này chắc chắn trong kiếp này phải đắc đạo và ngài còn biết luôn người này là trí nhiều nè đức tin nhiều nè thiền định nhiều nè chánh niệm nhiều ngài biết chính xác luôn mà ngài cứ lay quay cả ba tháng trời mà không biết làm sao mà cho nói hoài cái ngữ đó quá anh bắt cuối cùng ngày đem đến ngày ngày nhờ đức phật đức phật chỉ tốn có tích tắc là xong điều đó cho thấy ngay cả sư phụ của mình là ngài sa lợi phật thì mình cứ cấm cổ mình theo đôi lúc cũng không thành nha thì nói chi là sư phụ thời nay cho nên là cái thái độ khoa học thái độ thông minh nhất để có được một nhận thức ừ, chánh pháp nói riêng và nhận thức sống đời nói chung đó là sự cẩn trọng luôn luôn biết hoài nghi cái con đường dưới chân của mình vì sao vì kẻ còn là phàm ta không thể tin mình trăm phần trăm sáng hôm nay sáng hôm nay cũng vấn đề đó mình hiểu khác buổi chiều mình hiểu khác cái ông sư phụ mà dạy mình ông cũng y chang như vậy buổi sáng rồi cũng vấn đề đó ông, ông nghĩ khác rồi buổi chiều nghĩ khác nếu hồi sáng mình nghe ông giảng vấn đề đó như vậy mà buổi chiều cho dầu ông dựa theo kinh điển chứ ông không có nói ý riêng nha không có nói ý riêng nói theo kinh điển thì buổi sáng buổi chiều nó có hơi nhỉnh nhỉnh nó hơi khác khác nhau chút chút mà mình thì cấm đầu vào thờ sư phụ mình coi sư phụ là bất di và dịch là hà đời đời bất biến là một hàng số bất biến làm được nhớ kinh sách cũng vậy các vị biết cái apocalypse là ngụy thư đó rất là nhiều rất là nhiều ngày nay đó mà phải nói là vô chùa miễu vô mấy hiệu sách cái sách mà mình để thấy để là kinh Phật sách Phật giáo lý nó nhiều vô thiên lục à, vô thiên lục countless để biết bao nhiêu cả mà ngay cả Việt Nam bây giờ có biết bao nhiêu vị thiền sư vị kiều á tóc tai đầy đủ về bệnh dũng võ mình làm thiền sư mình thiền sư duy tuệ gì tùm Lâm nhiều bây giờ nó còn rồi cái ông, ông thiền sư gì mà ừ, trần lâm gì đó à, à, nhiều lắm mà phật tử mình theo đừng răng đừng răng ừ. cứ nghe có cái mùi vì nam mô cái là tưởng là phật rồi là đi theo rất là nguy hiểm nha là nguy hiểm cho nên tất cả tăng ni và kinh điển trước mắt chỉ là là cái chỗ để mình tham khảo thôi nhớ cái này và tôi nhắc lại một lần nữa đạo Phật là cái đạo trí tuệ chứ không phải là cái chỗ đơn giản là tinh su không phải như bên thánh kinh nói phúc cho kẻ nào chưa thấy đã tin mà bên đạo Phật mình phải nói ngược lại phúc cho kẻ nào đã tin rồi mà vẫn ráng tìm hiểu để thấy đó cái đó mới đúng là đạo Phật chứ còn mà nói là kiểu phúc cho kẻ nào chưa thấy đã tin thì rất là nguy hiểm nha đời này kiếp này gặp Phật pháp mà mình còn mù quáng mà còn tên cuồng tín như vậy đời sau kiếp khác mà sanh ra mà gặp ba cái đạo mà như đạo hồi đạo và ờ, cái đạo ờ, đạo cơ đốc đạo do thái đạo ấn giáo gì ờ, còn mệt nữa nghĩa là gặp chánh pháp mà mình còn mù quáng cuồng tính ngu xuẩn thì nói gì mà bố mình gặp tà đạo là mình chìm sâu ghim sâu gắm chặt ở trong đó là đời đời ngôi đầu không nổi nhớ nha cho nên cái chuyện mà gọi là, là nhận thức của người phật tử rất là quan trọng rất là quan trọng tức là là, là trong cũng trong tăng chi cái phần phần tám pháp đó đức phật dạy cho bà Gotami cái kỹ pháp môn nào mà càng đi theo mình càng được an lạc đó là chánh pháp càng đi theo mà mình càng thích sống một mình càng chán sợ đám đông cái pháp môn nào càng đi theo càng trở nên dễ nuôi chứ mà dễ vui nhưng dễ nuôi á, nghĩa là sống sao cũng được cái pháp môn nào càng theo mình càng trở nên tinh tấn càng theo mình càng trở nên viễn ly à, nhàn tịnh thích thiền định thì cái pháp môn là pháp môn đúng còn pháp môn nào mà cứ theo mà mình không có thay đổi không có xê dịch được gì hết thì cẩn thận cẩn thận cái đó nhớ nha bởi vì Đức Phật biết rất rõ là khi ngài tịch rồi thì thầy bà nó nhiều như nấm sau mưa vậy đó. Ừ, ngài biết ngay cả thầy ngày còn ngày còn tại thế là đã đông rồi nói chi lúc này tịch cho nên cái bữa nay tôi giảng về um, cái chuyển mạt pháp á, thì tôi lại trước khi muốn nói về mạt pháp tôi phải nói với chánh pháp trước thì chánh pháp á, cái giai đoạn một cái cái bước một chánh pháp là cái người mà đến với đạo là có lý tưởng đàng hoàng lý tưởng chấm dứt sanh tử nha chứ còn mà đến Phật pháp mình để cầu công đức ờ, quả báo nhân thiên là là không không có đúng thứ hai là cái vấn đề nhận thức thứ cái một là biết trăn trở có lý tưởng cái thứ hai là biết là cái có, có khả năng nhận thức <clears throat> có nhận thức đúng thì mới có cái hành trì đúng Đấy. cho nên thứ cái bước tiếp theo cái bước thứ ba của chánh pháp là là cái người tăng ni phật tử cái người theo đạo bên cạnh cái khả năng nhận thức đúng đắn nó còn bước thứ hai là bước hành trì mình thời nay nó tăng ni phật tử chia ra nhiều phe nhiều phải mình gom lại gồm hai nhóm à, nhóm một về mặt nhận thức thì có một nhóm thì chuyên tâm đào bới nghiên cứu tham khảo chiều sâu chiều rộng chiều cao của giáo lý nhưng mà có nhóm hai thì ờ, là một là do cái tính làm biến hai là do cái quệ căng mỏng lười học đạo à, thích theo cái đường lối nào mà khỏi có cái xài tới cái đầu á khỏi xài tới trí nhớ trí hiểu <clears throat> thích cái đó tu cho nó khỏe đó là nói về nhận thức rồi hãy khi mà cái nhận thức của mình mà nó hời hợt nó sơ xài nó đơn giản quá mức cái vị nhớ ông Einstein có nói thế này ông Albert Einstein ông ông là cha đẻ thuyết tương đối relative theory ông có nói một cái mà tôi rất là thích ông nói đơn giản là tốt nhưng đơn giản quá là bậy đơn giản là tốt bởi vì đơn giản là có nghĩa là gì là không dư không thừa thì gọi là đơn giản nhưng mà đơn giản quá đó là lacking off là thiếu nhớ nha nhớ cái đó nha đơn giản là được nhưng mà đơn giản quá nó là thiếu đơn giản thôi chỉ đơn giản có nghĩa là không có dư thì gọi là đơn giản không có rườm rà rắc rối thì gọi là đơn giản nhưng mà hãy đơn giản quá thì có chuyện nó bị thiếu đó mình học đạo mình không học lấy gì mình hành nhưng mà cắm đầu làm con mọt sách một đời chỉ là cái tủ kinh chỉ là cái bị cái đải tụng cái bãi cái đải cái tụng để mình chứa kinh đâu nhớ tuy nhiên đừng có nghe người ta chửi với cái đại kinh với cái tủ kinh rồi mình nghe vậy cái mình cũng trề môi nó ừ tôi không có ngu đâu thế là mình không thèm học gì hết người ta ít ra người ta là cái cái cái cái, cái túi kinh cái đẩy kinh còn mình đó là cái túi cái, cái túi gạo cái bịch cái bịch bột thôi à. kẹt như vậy đó nha đó là cái cực đoan phải tránh cả đời làm cái một sách cũng sai mà cả đời sợ kinh điển không dám lật ra nghiên cứu cũng là cái sai rồi từ đó nó dẫn đến cái hành trì hành trì nó cũng chia thành hai nhóm nhóm một là hành trì để mà hướng đến cái cái, cái sự buông bỏ còn nhóm hai hành trì để mà có được cái này cái kia nhớ cái này nha hai có hai cái cách tu cách tu một là để đắt cái này để đắt cái nọ còn cách tu thứ hai là tu để bỏ cái này để bỏ cái kia chính vì có rất đông người tu nhắm đến cái việc đắt cái này đắt cái kia nay thì phỉ lạc rợn người rồi nghe nhẹ bỏng rồi có người cảm cảm làm gì có hậu quan hay gì đó à, chính vì có những người họ tu mà với một cái cái sự mà câu chấp nặng nề như vậy cho nên mới có cái lời khuyên là, là tu là để buông cho mà tu là để đắc cái lời khuyên nó chỉ dành cho cái người nào mà họ khư khư nhưng mà bất hạnh thay cái lời khuyên này bị người ta hiểu lầm người ta cho rằng tu là không cần hướng tới gì hết để tâm rỗng rang khơi khơi vậy đó hiểu là sai tôi nhắc lại lý tưởng cao nhất của đạo Phật là buông chứ không phải là là, là, là nắm nhưng mà mình phải hiểu chữ buông ở đây là gì và nắm ở đây là gì nắm ở đây cái là cư cư mong mỏi được cái này đắt cái kia đó thì đó gọi là không nên mà buông là buông cái gì buông là buông cái phiền não buông cái câu chấp chứ không phải buông để là là không màng tới giáo lý là sai các vị nhớ lại dùm tôi các vị biết đi xe đạp không cái tay mình nắm cái ghi đông phải nắm chặt chứ, chứ không thể nào mà mà mà mình nắm lơ lơ được phải nắm chặt mình mới bóp thắng được được đúng nhưng mà nó chặt ở mức nào rồi mà cái chân của mình mình phải thả lỏng mình mới đạp được nha cái chân mình phải thả lỏng mình mới đạp cái medan được đúng không nhưng mà thả lỏng ở mức độ nào mà cái tay mình nắm cái ghi đông mình nắm nắm chặt nhưng mà chặt ở mức độ nào thì mình mới điều khiển cái xe đạp nó vận hành người lội biết người biết lội nói này họ hiểu liền buông người xuống nước cái người biết lội họ ngộ lắm buông mình người dưới nước hỏi họ có gồng họ nói không mỗi họ buông trăm phần trăm họ nói không không buông không gồng nhưng mà khi người biết lội họ biết thế nào là cái sự nỗ lực trong lúc bơi trong lúc bơi có ra sức hay không có nhưng mà họ, họ ra sức một cách uyển chuyển một cách linh hoạt một cách đúng mức một cách hợp lý họ mới nổi lên mặt nước họ mới có thể di chuyển lên mặt nước được chứ còn nếu mà mình chỉ kêu cư mình nói xuống nước là có gồng không nó đúng mà xuống nước buông trầm trăm cũng không đúng mà nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn linh hoạt thông minh và hợp lý của cái gọi là buông và nắm nhớ nha à, nó xui một chỗ là người thời nay giáo lý không chịu học thì nãy tôi nói rồi học đạo toàn là học kiểu tình cảm mà một lần theo thầy bà mà mình thích hay là muốn chỉ nghe cái mình thích là chết rồi cái bị tưởng tượng uống thuốc và ăn uống thực phẩm mà cứ đi theo cái mình thích là chết rồi nha tu là phân biệt cái mình thích là cái mình cần đó là tu nguyên cái đời tu nó chỉ có nhiêu đó thôi cả đời tu nó chỉ cái là phân biệt cái mình thích là cái mình cần nhớ nha đấy cho nên ừ, cho nên là nghe cái chuyện nhận thức là nó đã, đã là lớn chuyện rồi nghe cái chuyện nhận thức là nó đã có vấn đề rồi ôm được cái cuốn kinh nào là chết trong đó ôm chân được ông thầy nào là chết trong đó là kẹt nha nhưng mà nếu mà buông hết cũng không được mà nắm cũng không được trong trong trong ờ, kinh có một cái ví dụ rất là hay cái con mèo hoặc à, con con cọp nó tha con đó, đó nó cắn mạnh quá đó, thì con đau không biết cái chỗ để cắn con cũng đau phải biết cắn chỗ nào và cái cái sức miết miết của hàm răng cái sức cái sức gặm của nó ở mức nào đủ lơi lỏng quá con rớt mà chặt quá thì con đau con bị thương tích chảy máu thì cái người học đạo đối với giáo pháp họ cũng phải có sự khéo léo của một cái con mèo con cọp mà nó tha con nhớ cái đó nhớ cái đó là một thứ hai phải nhớ một điều mà tôi nói một triệu lần đó là cái con đường mà trên bản đồ nó không giống như con đường ở ngoài đời con đường trên bản đồ nó chỉ là cái vệt mực cong quẹo thôi ngoằn mèo cục quỷ còn con đường ở ngoài thực tế nó có cây cỏ sông suối ao hồ nhà cửa phố xá như vậy thì khi mà mình xài bản đồ mình khư khư mình cho rằng cái con đường ở ngoài nó cũng y chang con đường bản đồ đó là một cái sai nha nhưng mà không phải là là vì cái con đường ở ngoài và ở trong bản đồ nó khác nhau rồi mình không xài bản đồ mà nó ô nó khác nhau sao lắc theo làm gì sai chính cái bản đồ nó cho mình phương hướng tọa độ khoảng cách đó mình theo đó để mà mình đi được cái con đường ở ngoài những gì mình học được về cái con đường giải thoát á, về cứu cảnh giải thoát khi mình đắc rồi đó cái mình đắc mình thấy đó nó không có giống như cái mình học nhưng không dựa trên cái mình học thì không đến được cái mình chỗ mình đắc mới nói trong nói trong rừng có việc có hiểu đó không cái con đường nó bản đồ nó không giống con đường ở ngoài nhưng mà mình không từ chối bản đồ được rồi, nhưng mà ngược lại đó mình cho rằng nó không giống nên mình không thèm xài cũng là cái bậy hoặc là mình cho rằng con đường ngoài với bản đồ giống nhau cũng là cái bậy học kinh là để thấy đường đi và cái mà mình thấy được ở cuối đoạn đường đó nó không giống với cái mà mình thấy trong kinh tuy nhiên bỏ kinh ra là không được à, cho nên là y kinh giải nghĩa thì tam thế phật quan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết có nghĩa là cứ y bám chặt từng chữ trong kinh là đó là nói oan chư phật chư phật có nói thế bao giờ nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết rời kinh một chữ thôi đó là nói lời của ma rồi nhớ cái này này rất là cẩn phải cẩn thận cái chỗ này nha ừ. cho nên đừng gọi là chánh pháp là gì chánh pháp là và chuyện đầu tiên là anh phải có cái lý tưởng thao thức việc chán sợ cái sự hiện hữu đó thứ hai là khả năng nhận thức nhận thức nhận thức cái gì nhận thức cái tinh hoa của giáo pháp mà có thể gom gọn ở trong cái giáo lý tứ đế mà giáo lý tứ đế có thể gom gọn trong cái câu khẩu quyết sau đây vạn hữu mà vạn vật ở đời mọi sự ở đời do duyên mà có có rồi phải mất tôi sẽ dành hẳn một buổi giảng nói về hai cái câu khẩu quyết này ở đây tôi chỉ nói gọn thôi tất cả nhận thức từ phật tử phải y cứ định cái, cái này mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất nhớ cái này nha khi mình thấy mọi thứ do duyên mà có thì mình mới thấy rằng mọi thứ đều là giả hợp mọi thứ nó là composition nó là transition không có cái gì là pure là solid là massive không có tất cả đều là đồ composition đồ lắp ráp hết nhớ nha và đồng thời mình thấy thêm một cái nữa mọi thứ do duyên mà có và đã có rồi đều phải mất mọi thứ trên đời này không có cái gì mà nó còn hoài cái nhân vô thường thì cái quả cũng vô thường nhớ nha mọi thứ nó là là từng giọt nước trên một cái dòng chảy do điều kiện cho các thành tố nhân duyên điều kiện mà nó tiếp nối tồn tại từ cái tình trạng này chuyển sang tình trạng khác mọi thứ trên đời này nó luôn luôn trong cái tình trạng becoming trở thành một cái khác nha không phải là existing mà mà là becoming cái existing nó rất là nguy hiểm mà phải phải hiểu là becoming chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái khác trở thành một cái khác mà cái câu này cũng dễ hiểu lầm đó trở thành một cái khác không phải là không phải là cái cái lá nó màu vàng nó chuyển qua cái lá màu xanh nó à, lộn lá màu xanh chuyển qua lá màu vàng không phải mà trở thành đây có nghĩa là cái cũ mất đi và nó trở thành điều kiện để tạo ra một cái mới thì comment ở đây phải hiểu là như vậy nha à, ở đây chỉ có similar not the same có nghĩa là sao cái con người cũ và con người mới nó similar giống nhưng không phải là được xem nó phải là cái cũ nhớ cái này similar not the same cái giống nhau chứ không phải là một cái đây là những cái mà các vị phải nhớ học giáo lý là phải nhớ cái này chị người phật tử muốn có một nhận thức chính xác về đạo về con đường hành trì thì diễn đầu tiên là phải nhớ cái câu thần chú này đấy cái thứ hai đã cái, cái cái thứ một là cái cái lý tưởng thứ hai là nhận thức thứ ba là cái hành trì yeah. Dạ. anh có nhận thức đúng thì anh mới có cái hành trì đúng nhớ cái này nha anh có nhận thức đúng thì anh mới có hành trì đúng trong khi cái nhận thức của anh là chẳng hạn như Phật pháp giải mình buông mà trong khi trong cái bước hành trì mình lại nắm nắm từng bước đi à, cái này mới buồn cười mới mới là là, là, là, là đáng tiếc nè ngày chưa biết đạo ta nắm chặt tiền tài danh lợi uy tín quyền lực biết đạo rồi ta biết mọi thứ là hư ảo mù sương ta chuyển qua ta coi nặng cái giá trị tâm linh đó là giới định tuệ là tri kiến là thiện pháp là công đức không mình buông mình không có nắm mấy cái mà danh lợi sắc quyền ở ngoài đời nữa nhưng bây giờ mình chuyển qua mình nắm cái khác đó là tôi giữ giới nhiều hơn bà kia tôi học đạo nhiều hơn bà kia tôi ngồi thiền lâu hơn bà kia tôi bố thí nhiều hơn bà kia như vậy thì mình đã buông cái này mà mình bắt cái kia rồi nha nhớ cái này à, nhớ cái này mà vấn đề này nó được khởi đi từ đâu từ cái nhận thức sai mình buông cái này mình nắm cái kia nó nó chỉ sang hơn thôi chứ nó vẫn là nắm tôi nói rất là nhiều lần trong một cái căn nhà đang cháy thì cái cái chuyện thông minh nhất là mình để bung ra khỏi cái nhà đó chạy ra khỏi cái nhà đó chứ còn cái chuyện mà mình cứ quẩn quẩn trong cái nhà đó mình chung vô dưới sàn mình chung dưới gầm bàn mình chui vô trong nhà tắm mình chung vô trong tủ áo trong cái closet rồi mình leo lên nóc tất cả thấy khác nhau trên hình thức nhưng nội dung là giống nhau đó là ngu xuẩn cái nhà nó đang cháy phần phân lửa ngùn ngút ngùn ngục như vậy đó mà chung với sàn để rồi cuối cùng cũng cây ngã ngói đè cũng chết mà leo lên mái lửa nó thiêu cũng chết chung như cho nhà tắm nó cũng chết mà chung với gầm giường cũng chết không cho nên nó khi mình để thấy danh lợi quyền lực tiếng tâm nhan sắc à, là hư ảo mình tìm đến với đạo nhưng mà mình lại cứ cứ mình chấp chặt những cái thành tựu những giá trị tinh thần của mình như vậy mình tiếp tục mình lại nắm nữa này mà trong khi đó mình phải nhớ rằng mọi cái giây phút mà mình tu tập dù là bố thí trì giới ngồi thiền học đạo nghe pháp tất cả chỉ là những giây phút mình đang uống thuốc mình đang ờ, là chữa bệnh nha chứ không có giảm diện hết mình bị tiểu đường thì mình phải uống thuốc tiểu đường mình bị cao máu thì uống thuốc cao máu mình bị tim mập thì uống thuốc tim mập mình bị là uh, ruột bị thận bị gan bị phèo bao tử gì đó là mình uống thuốc mình chữa bệnh đó không có ai mà ngu sững gì mà đi tự hào tự đặt tự kêu tự tôn tự đại tự mãn rằng là tôi đang uống cái thuốc đó không ai chỉ có người bị tâm thần mới đi tự hào đó thôi nha chứ một cái người đó tỉnh táo không ai mà đi tự hào tự đắc rằng tôi đang uống thuốc tiểu đường ở đây cũng vậy một cái người mà có não trạng gọi là bình thường không có ba trận thì không có ai mà đi tự hào tự mãn rằng tôi đang có giới tôi đang có kiến thức giáo lý tôi đang ờ, tu thiền giỏi tôi đang giữ giới bát quan mỗi tháng 8 ngày 15 ngày vì sao vì tất cả những chuyện đó chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi còn những người họ không chịu tu họ không chịu học đạo là bởi vì họ bệnh mà không uống thuốc còn mình khác họ là vì mình biết mình bệnh và mình uống thuốc chỉ vậy thôi à. mà cái người mình đã uống thuốc thì dựa vào đâu để mà kêu ngạo tự đặt tự tôn đấy cho nên một ngày nào mà ngay trong đường hành trì mà mình không có được cái lý tưởng buông bỏ thì ngay trong thời điểm đó là cái hành trì của mình đã có vấn đề à, nhớ cái cái nội dung chánh pháp là gì đó là sự buông bỏ mà có nhiều người họ họ hiểu chữ buông bỏ thì nghĩa cực đoan buông bỏ này có nghĩa là không màng gì hết thích sao sống vậy gọi là buông bỏ cái đó là sai mà buông bỏ này có nghĩa là không có để cho mình bị gọi là cuốn theo cái thích và cái ghét buông bỏ đây có nghĩa là tiếp tục lánh ác hành thiện nhưng không có đem cái tôi gắn vào trong đó thì đó gọi là buông bỏ chứ không phải buông bỏ đây là phá chấp à, là giữ bồ tát giới là có, có những cái giới mình có quyền gọi là khai đó yeah, à, khai giới những cái giới được quyền bỏ ví dụ như vậy thì là sai không có không có đó điều không có đúng mình dễ ngươi thì mình phải nhìn nhận mình dễ ngươi chứ mình không đi viện cớ mình vinh dẫn một cái lý nào đó để mà mình nói đó là phá chấp thì mình được quyền làm thì làm vậy là sai nhớ nha cái đó không đúng cho nên là buông ở đây không có phải là bạc mạng à, mà buông ở đây có nghĩa là vẫn hành thiện lánh ác nhưng trong một cái tinh thần tỉnh táo rằng là mấy cái này chỉ là chiếc bè qua sông thôi chỉ là thuốc chữa bệnh thôi đó gọi là buông tu là tu buông mà tu vậy đó vẫn hành thiện lánh ác không? nhưng mà bằng cái tinh thần buông bỏ trong khi đó có những người hành thiện lánh ác mà để cầu quả nhân thiên hành thiện lánh ác mà còn mong người khác biết là mình đang hành thiện lánh ác như vậy là chưa khác chưa cả không mà hành thiện lánh ác chỉ vì mình không thể hành ác cho nên mình hành thiện Đó có hai kiểu hành thiện nha kiểu hành thiện thứ nhất là bởi vì mình còn cầu mong cái quả báo nhân thiên đời này đời sau nên hành thiện lánh ác còn cái hành thiện còn cái trường hợp thứ hai hành thiện lánh ác là bởi vì người ta không có khả năng ác nữa cho nên người ta chỉ còn lại có cái thiện thôi nhớ nha nhớ nhớ nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng thì cái hành trì cái đây là gì cái hành trì đây có nghĩa là làm theo những gì mình hiểu làm theo những gì mình nhớ mà nếu mình hiểu đúng mình nhận thức đúng thì cái hành trì của mình nó mới đúng không trong cái bài giảng khai hội tôi chỉ nói đại khái sơ sài như vậy thôi tôi định nghĩa cho bà con nghe cái mạt pháp là cái gì đó. thì cái mạt pháp ở đây có nghĩa là cái giai đoạn mà tăng ni phật tử không có được bốn cái điều mà này điều thứ nhất là cái lý tưởng hành đạo đến lý tưởng đến với đạo không phải là do những thao thức trăn trở về đời này kiếp khác thứ hai là không quan tâm đến vấn đề nhận thức giáo pháp thứ ba là không quan tâm đến vấn đề hành trì và thứ tư là không quan tâm đến cái vấn đề gọi là chứng ngộ ở đây có tiếng Bali các bạn nha trường hợp thứ nhất gọi là là gì ta paraloka phayadasa vi có nghĩa là biết trăn trở theo thức đời này kiếp khác trường hợp thứ hai gọi là pariyapti dhamma có nghĩa là cái con đường nhận thức không? cái thứ ba là bapti bapti dhamma có nghĩa là cái con đường hành trì và cái thứ tư là bapti bapti về Dhamma nghĩa là con đường chứng ngộ cái chữ bát đá thì nó còn có một từ synonym nữa đó là cái chữ á để hí gà mát à, á hí gà mát hoặc là bát quê đá có nghĩa là sự chứng ngộ đó ừ, chứng ngộ thì một người Phật tử một tăng ni Phật tử đúng nghĩa là phải có được bốn cái này một là phải có gọi là Paralokampayadasavi biết quan tâm biết ưu tư biết thao thức biết trăn trở về bản thân mình đời này kiếp khác thứ hai là biết quan tâm đến pháp học tức là cái con đường nhận thức giáo lý thứ ba là biết quan tâm đến cái gọi là bát tí bát tí tham má nghĩa là cái con đường hành trì và thứ tư hiểu rõ được à, cái cứu cánh mục đích của con đường hành trì đó có nghĩa là cái cái cái gọi là bát tí quê tham á hay là áp thí gamma tham á ừ. tại sao có cái thứ tư này là bởi vì tôi đã nói rồi đa phần mọi người đa phần 99,9% miệng nói là học đạo hành đạo để cầu giải thoát nhưng mà chúng ta rồi vẫn không ra khỏi cái chuồng cái củi của bản ngã cứ thấy ngồi thiền mà thấy mát lạnh là rồi đắt rồi hoặc là mình ngồi lâu mình giữ chánh niệm lâu ngày một tháng hai tháng thì cái đầu mình nó sáng ra rồi đắt rồi tự nhiên mình hiểu ra được những cái điều đó giờ mình nghe mình đọc rồi mình hiểu tự nhiên giờ nó bừng nó sáng ra rồi là đắt và có những người ngồi thiền được thời gian tự nhiên họ thấy rằng là cái, cái đức tin của họ nó quá mãnh liệt bây giờ họ dám chết cho đạo ừ, dám, dám bán nhà để làm thiền viện ví dụ như vậy họ tưởng đó là đạt rồi nhưng mà không đó là những cái giai đoạn phải đi qua mà thôi nè ừ. Để gọi là 10 cái tùy tiền não quán ừ. nếu mà mình không có cái lòng mà cầu chấm dứt sanh tử thì mình rất dễ bị chết trên đường đó quý vị tức là ở đâu mình thấy nó hơi dự ý là mình cứ cho nó là cái điểm dừng là chết rồi nhớ nha cho nên tôi nói hoài tu có hai kiểu tôi kiểu tu của người hốt rác và kiểu tu của người người lượm ve chai kiểu tu có người đổ rác là gì đó là thấy rác là là liền cái gì trên tay mình là rác là mình buông hết đó là kiểu tu của người người, người đi đổ rác thấy cái gì là tham là sân là si là phiền não mình bỏ hết thì đó là tu của người bỏ rác tu mà còn thấy mình câu chấp mình nhỏ mọn mình toan tính còn thích còn ghét cái này cái kia đó là mình bỏ bỏ liền biết cái đó là vậy đó là tu kiểu đổ rác còn tu cái kiểu mà lụm dây cha là sao là ờ, thấy cái gì hay hay là, là mà thấy mình có được cái gì hay là khoái chí thấy hay là khoái thấy hay là khoái thấy mình có bác quan trai rồi thấy mình là có tu chánh niệm thấy mình có học giáo lý thấy mình có bố thí cúng dường thấy mình có quen biết với cao tăng nổi tiếng thấy mình là thí chủ ờ, là xây chùa đúc tượng in kinh thấy mình được nhiều người họ uh, nể mặt vậy là đối với mình là mãn nguyện rồi khi mà mình đối với mình mà mình hiểu như vậy đó thì cái cứu cánh mà giác ngộ mình có vấn đề nha mình phải hiểu rằng cái cứu cánh giác ngộ là buông triệt để Bồ Tát tất đặt đa cái chót là một ông hoàng ngày thấy cái ngai vàng không ra thì hết ngày bỏ ngày đi ngày khi ngày đi xuất gia đó ngày đắc được sơ thiền ngài thấy nó chẳng là cái gì hết nhị tam tứ thiền sắc giới nhà thấy cũng chẳng là gì hết ngày mới đắc lên tới là hư không vô biên thức vô biên vô sự xứ phi tưởng phi phi tưởng ngài thấy nó cũng chẳng là gì hết đó đúng vì theo trong kinh cái vị bồ tát khác cái người bình thường ở những điểm sau đây thứ nhất luôn luôn hướng tới cái tốt hơn không có dậm chân tại chỗ luôn luôn hướng tới cái tốt hơn ừ. thứ hai khả năng buông bỏ rất lớn khả năng buông bỏ rất lớn ừ. mà cái mẫu viết hai nó là cặp bởi vì khi mình mình mình mình luôn luôn hướng tới cái tốt hơn có nghĩa là mình phải có khả năng buông bỏ cái cũ không ờ. còn mình thì cái gì tốt cũng ham nhưng mà cái cũ không có buông mà trời xanh mình có hai bàn tay mà cái gì cũng muốn nắm mà nắm sao nổi cái vòng ôm của mình một lúc mình chỉ ôm được có một một người hoặc một món đồ thôi bây giờ mình muốn ôm bốn năm thứ ôm ngã nào này phải bỏ bớt cái này mà ôm cái kia nha mà ôm là sai cho nên cái đặc điểm của bồ tát một là hướng tới cái tốt hơn thứ hai là khả năng buông bỏ rất tốt thứ ba là không giam nhốt mình trong bất cứ một cái bến bờ nào một cái tù ngục một cái chuồng củi nào đó là sao đối với bồ tát đắc thiền đến cái tầng nào đi nữa ngài thấy rằng đây là cái cần phải vượt qua luôn luôn như vậy và ngày khi ngày sống trong một gia đình một vợ đẹp con ngoan ngày vẫn luôn hiểu rằng đây là cái cần phải bỏ lại Đấy. khi ngài làm vua à, cai trị một lãnh thổ bao la ngài làm một ông triệu phú cai trị một trưởng ờ, gọi là trưởng quản một cái gia tài đồ sộ thì ngài luôn luôn ngài thấy rằng có cái tốt hơn cái này cái này là cái không có đáng để mình nắm đó, luôn luôn như vậy cho nên bồ tát là đó là nói về vật chất còn nói về tinh thần là đắc chứng cái gì đi nữa à, luôn luôn là biết rằng cái này là cái cần phải vượt qua cho nên bồ tát có ba cái đặc điểm mà người bình thường không có một là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn hai là khả năng buông bỏ rất tốt ba là không có tự giam nhốt mình trong bất cứ cái chuồng củi nào đấy còn mình thì sao tôi đã nói hoài là mình có hai cái kiểu tu cái kiểu tu của người thả diều và của người thả chim thả chim có nghĩa là mình buông ra con chim nó bay đi đâu nó bay còn tu kiểu thả diều có nghĩa là cũng mang tiếng là thả nhưng mà mà giữa con diều với mình nó còn có sợi dây nó ràng ràng lại ha. mình giữ giới à, là mình vì mình thương chúng sanh mà mình không có sát sanh à ví dụ như vậy mình bố thí là vì mình thương cái người họ đang cần chứ mình không có nghĩ cái chuyện khác còn đằng này á, là cứ lúc nào cũng mong cho tôi được cái này mong cho tôi được cái kia nên nhớ bồ tát là phước bồ tát cũng có nguyện nhưng mà nguyện để buông còn mình á, nguyện để nắm bồ tát ngày bố thí ngày cúng dường nguyện thành phật mình tưởng là ngày ở ờ, ngày cũng nguyện giống tôi không phật là buông triệt để nguyện thành phật á, là nguyện buông triệt để còn mình nguyện thành đế thích thành à, phạm thiên thành nhà giàu thành mỹ nhân được ờ, tiếng tâm được quyền lực được tình cảm và bập là mình ước nguyện đủ điều đó là nguyện để mình nắm còn ngày nguyện đến ngày buông ngày nguyện đến thành nguyện thành phật quả mà người nào nguyện thành phật quả mà với ý niệm tôi thành phật là xa xa, không có tôi thành phật mà là chỉ nhắm đến phật quả mà thôi vì trong kinh ghi rất rõ bốn đế là gì chỉ có sự khổ chứ không có ai bị khổ chỉ có cái điều kiện tạo ra khổ chứ không có ai tạo ra khổ chỉ có sự diệt khổ chứ không có ai diệt khổ chỉ có con đường hành trì chứ không có ai hành trì hiểu như vậy thì mới hiểu đúng bốn diệu đế còn đằng này á, là thấy rằng tôi đang bị khổ tôi đang bị nằm trong cái tập đế ở à, đang nằm trong cái khổ đế chính tha mái của tôi tạo ra cái khổ bây giờ tôi muốn hết khổ là tôi phải chấm dứt cái tham ái ừ, và muốn chấm dứt như vậy tôi phải hành trì luôn luôn có cái tôi trong đó và hôm nay tôi đã hành trì được cái này tôi đã hành trì được cái kia tôi hành trì tốt hơn người này tôi hành trì thua người kia là sai nha hành trì chỉ là hành trì uống thuốc chữa bệnh thì đến giờ là cứ lấy thuốc bỏ vô họng nóc một miếng nước đó gọi là uống thuốc chứ không cần phải tâm niệm rằng tôi hay hơn ông hàng xóm gì bữa nay tôi uống tới ba loại thuốc thuốc tiểu đường thuốc cao máu thuốc tim mạch là sai nha ở đây cũng vậy hành thiền sống chánh niệm là đủ rồi chứ không nhất thiết để thấy mình hay ở trong cái hành thiền thấy mình hay ở trong cái giữ giới cái hay trong cái bố thí thấy mình hay ở trong cái việc học hỏi giáo lý hay trong cái sự quyên bác thấy hay ở trong cái sự quen biết cao tăng cái, cái hay là vì mình là thí chủ lớn tất cả là sai bé nha nha chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi ừ. thì lúc bây giờ cái cái điều thứ tư có nghĩa là là cái cứu cánh cái cứu cánh của người biết đạo lúc bây giờ nó là sự buông bỏ triệt để và toàn diện nha chứ còn cái mà Phật giáo hướng tới nó không phải là sự đặc chứng cái gì và những người nghe tôi nói này có vị sẽ quan mang các vị nó ủa trong kinh có nói đến đạo quả mà sư đúng các vị có hai cách tu cách tu thứ nhất là tu để chứng thánh và cách tu thứ hai là tu để không còn là phạm khi các vị không còn là phạm thì tự nhiên nó là lỏng thành đầu nhớ nha à, có hai kiểu tu tu để chứng thánh và tu để không còn phạm mà tôi đó tôi, tôi đề nghị là mình tu để không còn phạm nó hay hơn là vì sao khi mình tu mà để mình không còn là phạm nó an toàn lắm mà nó dễ thương lắm có nghĩa là mình cứ thấy cái nào phàm á, là mình nhận diện ồ oh, cái này là phàm cứ ngày nào mình còn thấy cái phàm mà nó nó lòi ra nó trồi ra là mình cứ nhận diện ô ô cái này là phàm à, nó an toàn khi nó không còn cái phàm nào nó lòi ra nữa thì lúc đó mình là thánh cái phần đó mình không có lo trong khi đó nếu mà mình tu với cái tâm nguyện là để đắc cái này đắc cái kia nghe thì nó sang thiệt nhưng nó rất là nguy hiểm nguy hiểm ở chỗ nào là bởi vì khi mà mình tu để không còn là phàm á, cái phàm đó mình biết cái mặt mũi nó ra làm sao mình biết đây là phàm nè đó. tham sân si ngạ ái mạng kiến nghi ganh tị bỏng sẻn tiểu tâm nhỏ mọn hung ác hại người nè đó mình biết còn cái thánh mình có biết mặt mũi thánh nó ra làm sao đâu cho nên khi mình tu mình cầu cái quả thánh đó, bữa nào mà mình thấy nó rợn rợn mát mát cái mình tưởng đắc rồi mình hiểu ra một điều đó giờ nắm hiểu mà tưởng vậy là đắt rồi lý do tại sao mình tưởng là bởi vì cái thánh mình đâu có biết mặt mũi thánh nhân ra làm sao cho nên tu mà để mà cầu tu với cái lòng mà đắc cái này được cái kia nó nguy hiểm thứ nhất là nó củng cố cái tôi cái ngã mạng của mình thứ hai nữa là nó rất dễ dẫn đến cái hiểu lầm ngộ nhận mà cái từ chuyên môn gọi là tăng thượng mạng á để hí ma nát có nghĩa là chưa đến đâu mà tưởng lên trời ngồi rồi đôi khi mới trên đọt cỏ mới trên ngọn cỏ tưởng nên đã lên mây xanh ngồi nhớ nha nguy hiểm lắm nhớ là đâu rất quan trọng cho nên là có được bốn cái này được gọi là chánh pháp mà thời hôm nay được gọi là cái thời mạt pháp là bởi vì bốn cái này cơ hồ không còn nhiều lắm rất hiếm rất hiếm cái chuyện đầu tiên là cái lý tưởng tu hành là trăn trở thao thức về đời này kiếp khác là quá hiếm cái hiếm thứ hai nữa là quan tâm đến cái đường lối nhận thức về giáo pháp về chuyện đời có được bao nhiêu người đa phần chúng ta học đạo một cách rất là dễ dãi rất là sơ sài nha mà nếu mà học đạo nhận thức một cách sơ sài thì cái hành trì thực nghiệm nó cũng sơ sài mà nếu mà cái hành cái hiểu cái hành nó sơ sài thì coi như cái đắc nó cũng ngàn trùng diệu vời nha bởi vì cái cú cánh cao nhất của người tu hành là sự buông bỏ triệt để mà nhiều tôi nhắc lại buông bỏ đây không phải là muốn làm gì thì làm mà buông bỏ đây nghĩa là tiếp tục sống thiện nhớ nha tiếp tục sống thiện nhưng mà không cứ gắn cái tôi của mình vào trong đó tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần không phạm giới chưa chắc là giữ giới vì khi nào mà mình gọi là intentionally à, mình kiên tránh một cái gì đó intentionally avoiding of something thì cái đó mới gọi là giữ giới mình cố ý yeah, dạ, mình cố ý có chủ ý um, kiên tránh một cái chuyện bậy bạ thì cái đó mới gọi là giữ giới không à, cái ngày mình không bắt quan buổi chiều nghe người ta làm bánh xèo thơm quá mà mình kèm mình mới ăn cái đó là, là giữ giới chứ còn cái chất gì pha một ly sữa cái pha một ly sinh tố cái gì ngồi coi phim đại hàng thì cái đó đâu có bị đâu có ăn đâu không ờ, ly sinh tố hoặc là uống ly sữa rồi ngồi coi phim đại hàng thì hoặc là ngồi coi ba cái clip tào lao trên facebook cái đó đâu có nghĩ là đừng có nhạc thôi à, đâu có đừng có ca vũ nhạc kịch là được rồi tưởng là giữ giới thế là tôi đâu có sắc xanh tôi đâu có trộm cắp ờ, ta tà dâm nói dối uống rượu ăn sáng giờ ca múa đâu có gì đâu tôi không có nghĩa là tôi tôi phải giữ giới sai sai bé giữ giới không có phải đơn giản là không phạm mà là cái intentionally à, cái, cái một cách cố ý đó à, một cách cố ý à, intentionally avoiding một cách cố ý kiên tránh ví dụ như trước một cái thử thách con mũi nó cắn mình mà lẽ ra mình đập lên cái bóp rồi nhưng mà mình kèm lại mình không có đập mà cái kèm này nó lại có hai kèm vì mình và kèm vì nó thì cái kèm vì mình nó, nó thấp mà kèm vì nó thì nó mới cao nhớ nha kèm vì mình là sao là mình sợ bị tội mình sợ bị phạm giới mất phước sợ bị tội là bây giờ mình đập nó mà mốt mình bị xe cán đá đè à, mình không dám đập mũi rồi mình bị sợ bị xe cán đá đè cho mình đập thì cái đó gọi là giới giữ cho mình còn giữ giới cho nó là vì mình thấy rằng nó cũng tham sống sợ chết à, mình không có nở đập lúc đêm giờ thì giữ giới là giữ giới cho nó nha thì cái gì trong trường hợp đó, đó thì cái, cái ý nghĩa giữ giới nó mới là, là cao cấp à, chứ còn mà khi khơi các vị nằm ngủ các vị đâu có phạm giới nào lúc đó gọi là giữ giới hay sao đó. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi hai người lúc một giờ chiều một người thì gọi là buổi trưa đã ăn một bụng no nóc cho nên lúc một giờ là, là, là, là nó vẫn còn no ờ, không họ nghe người ta chiên bánh xèo là họ tỉnh bơ nhưng mà cái ông thứ hai là trưa nay ông không ăn gì hết ông bị trễ trễ trễ trễ tạo trễ xe ông không ăn ông đang đói mà tới một giờ chiều ông thấy là có người chiên bánh xèo mà ông vẫn kiên quyết không ăn thì ông đó mới làm giữ giới còn cái ông kia nó là ông đã quất một bụng no nóc bây giờ ông thấy là chiên bánh xèo ông tỉnh bơ thì đối với tôi cái đó phải là giữ giới mà giữ giới là ông thứ hai cái ông mà đang đói đang thèm ông không có ăn đó bởi vì hôm đó là ngày bác quan trai cái đó mới là giữ giới nhớ nha thì nhiều người phật tử không biết đó và sẵn của tôi cũng nói luôn là giữ giới là phải hiểu ý nghĩa của giới tại sao mà Phật khuyên mình nên làm cái chuyện đó chứ không phải là trong kinh ghi như vậy là mình cấm đầu mình làm một cách cuồng tính mù quáng và ngu xuẩn nha ví dụ như là um, có hai cái trường hợp thì chẳng hạn như cái giới ăn giới giới ăn ăn ăn, ăn chiều á có trường hợp thứ nhất là sáng giờ chưa ăn gì hết mà bây giờ có mâm cơm dọn ra mà lúc nó 11 giờ 10 12 giờ 15 12 giờ 10 rồi có người họ kiên quyết không ăn họ nó trễ giờ thà họ gồng họ nhịn họ chịu đói đói nguyên một ừ, buổi chiều cộng với nguyên một đêm nữa bất chấp bao tử hoành hành không đó là cách một cách thứ hai linh động hơn sáng giờ chưa ăn gì hết mà bây giờ đó là bữa nay là ngày bác quan mà chưa ăn gì hết mà bây giờ lúc mà dọn cơm được ra là là 11 giờ mấy 12 giờ mấy một giờ họ ăn họ ăn nhưng mà với một cái tâm niệm thế này đây là bữa ăn duy nhất của tôi trong ngày để bao tử của tôi ok và chiều nay tôi mới đủ sức tôi ngồi thiền tôi đi kinh hành thì tôi tán tháng trường hợp thứ hai còn cái chuyện mà trong kinh nói là ai đó là thà chết mà không phạm giới thì tôi xin cúi đầu tán thán cái người đó nhưng mà tôi không dám đem câu chuyện đó mà tôi ép phật tử phải làm như vậy là vì sao là vì mỗi người một duyên mỗi người một cái căn khác nhau đời xưa còn phật còn thánh tình hình nó khác không thứ hai nữa là cái cái cái huệ căn cái phúc duyên cái cái cái túc duyên của cái ông mà mà bán mạng giữ giới nó khác mình không thì quý vị nào làm được như vậy thì tôi xin cúi đầu à, tôn kính vị đó nhưng mà tôi quý vị hỏi tôi thì tôi nói thiệt tôi chọn cái trường hợp hai nếu từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết mà bây giờ đã trễ rồi thì thôi quý vị làm ơn quý vị ăn giùm tôi nó có nhiều cái lý do lắm thứ nhất sau khi ăn xong lúc ăn phải nhớ đây là bữa ăn duy nhất trong ngày tại sao đức phật ngày khuyên mình không ăn sáng giờ là vì ngày không muốn mình gọi là tạo thêm cái tâm tham đắm hưởng thụ ngày không muốn mình mất thời giờ tu tập ngài biết rằng cứ thêm một bữa ăn là phải có một bữa hãy có bữa ăn là phải có nấu ăn phải có nấu ăn là nó gây ra bao nhiêu cái phiền lụy à, bao nhiêu cái hệ lụy cho mình và cho chúng sinh khác nhiều lý do lắm cho nên ngài mới khuyên mình nơi ngày ăn buổi đủ sống rồi mà nếu mà nói như vậy thì trường hợp như nó trễ mà, mà, mà, mà năm ba chục phút một tiếng theo tôi thì lúc ăn nhớ niệm như thế này đây là bữa ăn duy nhất trong ngày mà giới điều ăn đây hoàn toàn không phải là để thưởng thức hưởng thụ ăn đây phải là vì ngon miệng mà cái bữa ăn này bữa ăn cứu mạng ăn để chiều nay có thể ngồi thiền đọc sách xem kinh kinh hành à, ăn để đêm nay bộ tử nó đừng có quậy mình suốt một đêm là bật công nửa khuya mà nó nó, nó, nó chất chua nó trào ngược ra rồi khổ mình khổ gia đình nửa đêm ò e ò e nó mệt lắm nha À, cho nên tôi nói lần nữa tôi xin cúi đầu tôn kính những cái bậc bán mạng liều mạng giữ giới nhưng trong cái sự chân thành và chân thật nhất thì tôi cũng phải xác định quan điểm của tôi là tôi không dám khuyên quý vị liều mạng không bởi vì thân người khó được mà sức khỏe thì cũng khó kiếm bây giờ biết được Phật pháp thì cũng phải giữ mạng giữ sức khỏe để mà mình còn đi quãng đường dài còn mình liều mạng thì ok quý vị nào trong room liều mạng thì nhớ báo tôi biết để mà tôi cúi đầu từ xa nha nhưng mà kêu tôi khuyên thì không tôi không có khuyên cái kiểu mà mình lạ vậy nha ok thì như vậy bài giảng à, bài giảng à, khai hội khai mạc thì bấy nhiêu đó thôi nhắc lại bà con nhớ cái mạt pháp là cái gì mà cái chánh pháp là cái gì đã định nghĩa rồi thì đã cái Phật pháp muôn thở đó là như vậy chân lý muôn thở là như vậy nha nhưng mà gọi là mạc là bởi vì không có người hiểu đúng không có người quan tâm không có người hành trì không có người chứng đắc nữa thì được gọi là mạt pháp thì tôi mong rằng cái bài giảng đầu tiên này nó là điểm bắt đầu tốt để cho mấy từ cái nền tảng này thì mấy bài sau tôi mới rút những điều tôi nói trong bài giảng này nè tôi rút rồi tôi nói từng phần phần rồi tới đâu hay tới đó à, cách đây mấy hôm bác sĩ kiên hỏi tôi chứ có lựa cái đề tài nào à, thuyết giảng để mà ông đăng lên đây không mà tôi cứ suy nghĩ hoài bởi vì cái lớp mình đức ấy, là những vị phật tử tôi biết mặt biết mũi tôi biết cái sức học của họ thì tôi ờ, có thể sắp xếp nghe nội dung được mà nói gì tôi chưa bao giờ tôi cho họ biết là tôi sẽ giảng cái gì luôn luôn và luôn luôn là đề tài của tôi luôn luôn là phút cuối một là cái tôi nghĩ ra cái gì tôi thấy vừa ý hai nữa là nhất là giảng trực diện trực tiếp trước mặt phật tử tôi quan sát trước mặt tôi cái người tuổi tác một phần rồi cái thái độ của người nghe một phần nha thì ở đây tôi giảng mà tôi giảng giống như giảng trong nghĩa trang vậy đó có nghĩa là tôi không hề thấy mặt của người nào hết thì nãy giờ tôi giống như thầy cúng mà tụng chú ở trong nghĩa trang thì tôi cũng mong mấy cái dông nghe được vậy thôi thì uh, mong rằng uh, là bài giảng này uh, là mở ra một số tiền đề để cho sau này bà con uh, là ở ờ, để sau này tôi tôi, tôi mở rộng triển khai những cái gì đã nói và hẹn là bà con à, thứ hai tuần sau ừ, và có người đề nghị à, tôi là lớp mình đức cũng vậy đề nghị là à, sao mỗi buổi giảng nên dành tí thời gian để cho bà con này hỏi này hỏi kia thì tôi lúc đầu tôi cũng ừ nhưng mà sau đó tôi từ chối là bởi vì thứ nhất là một cái đám đông quá mình biết hỏi cái gì à, cho nên bao nhiêu thắc mắc làm ơn gom lại dùm cho tôi một Ờ, một ờ, một một chỗ đi sẽ có một cái ngày thứ hai nào đó mà tôi thấy câu hỏi nó nhiều quá đúng không? thì tôi sẽ không giảng ờ, bài mới mà tôi sẽ dành nguyên một cái buổi đó tôi giải, giải đáp toàn bộ mấy câu hỏi của bà con dạ. và những câu hỏi đó không nhất thiết là bà con phải gửi trước bây giờ bà con cứ giữ làm của đi nha rồi đến cái bữa nào đó mà quý vị thấy câu hỏi nó dồn nó nhiều quá các vị báo cho cái ông này MC cái ông ông admin hay kiểu admin nữa thì báo cho ông biết thì ông sẽ post lên câu hỏi rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi chúng tôi sẽ trả lời nha chứ còn ngay bây giờ mà mà để cho bà con hỏi thì nghe nó hợp lý đó nhưng mà bà con hỏi ví dụ như là tại sao bên đây ăn chay bên kia ăn mặn tại sao bên đây mà áo màu vàng bên kia áo màu nâu trong gần hai chục năm giảng online sợ nó lắm mất thời gian quá đi nha à, cho nên chúc bà con một ngày đầu tuần vui vẻ À, một giấc ngủ ngon bây giờ bên đó là chắc cũng là khuya rồi à, à, bên đây là 10 bên đây là một giờ chiều rồi ok chúc bà con một ngày vui dạ, dạ, dạ con sư con cảm ơn sư dạ. dạ con chào sư dạ, dạ. À, vậy là chương trình à, của sư à, pháp thoại của sư hôm nay đến đây là tạm dừng ha quý vị à, và hẹn gặp lại quý vị chương trình kỳ sau thứ hai tuần sau cũng giờ như vậy à, xin cảm ơn tất cả chúc mọi người ngủ ngon xin à, cảm ơn à, cô à, Hoàng Hoa Lâm và cô Siduro đã viết uh, trên trên chat cho cho cho mọi người xin cảm ơn dạ yeah, dạ yeah, đúng rồi ok ba nhân nha rồi chào cả nhà chúc cả okay. nhà dạ. ngủ ngon dạ yeah. ok